Nam mô Đại bi ôi thân quân Bồ Tát Nam mô Đại bi ôi thân quân Bồ Tát Nam mô Đại bi ôi thân quân Bồ Tát Thiên tu thiên gia quân ngài Đại bi tâm đà la ni Nam mô Ấn ra Nắng đà đà đà già già Nam mô A di đà ma lo yến đế tướng bát đa gia bồ đề thân đà ma gia ma yên đa tăng phật ra lăng đà bà nam mô na ra cận trì hay trì ma ha mang đa sa mê tăng bà ha tha đạo vô bà nga thầy dần tấn bà tấn đa na ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện ta hẳn ha ma lo e lô ca đế ca na đế di hay trì ma ha bồ đề tất đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đà dần công lo công lo yến quân lo lo lo lo ba sa ya đế ma ha bà sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni tăng phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra một đế lệ he di he tấn na tấn na ra sam phật ra sa la ma sa ma sa ma ra sa ya hồ lô hồ lô ma ra hồ lô hồ lô he đề ta na na na tăng đề tăng đề tổ rô tổ rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đề rì dạ na na cần trì đề rì sắn ni na ba dạ ma na na ba ha tất đà dạ na ba ha ma ha đa đà già ta ha năng đa vô nghe năng bằng ra già ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha năng đa năng a một thế gia ta bà ta bà ma ha tăng đa già ta bà ha giả kiến ra tăng đa già ta bà ha ma đà ma yên tăng đa già ta bà ha na ra cẩn trì bằng đà ra già ta bà ha ma ba lợi tăng yên ra già ta bà ha nam mô an ra năng đa ra ra già già nam mô a di đà bà lo yên đa tăng bằng đa già ta bà ha tăng điện đô mang đa ra bằng đa già ta bà ha tăng niên đô mang na na bằng đà nhà ta bà ha tăng niên đô mang na na bằng đà nhà ta bà ha nam mô đại bi ôi tăng quan bồ tát nam mô đại bi ôi tăng quan bồ tát nam mô đại bi ôi tăng quan bồ tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng na na na ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tăng quán đa ya bồ đề tăng đà ma ya ma thầy dần tấn ma tấn na na ma ba đà ma phật đằng đầu đáng điện đa ấn ma lo e lô ca đế ca na đế di e rì ba ha bồ đề tất đà tấn ma tấn ba ma 两年了。 ya ta ma ha giá kiến ra tăng đà ya ta ma ha ma đà ma yên tăng đà ya ta ma ha na ra cận trì văn đà ra ya ta ma ha ma bà lợi tăng yết ra ya ta ma ha nam mô ấn ra tăng đà ra ra ya ya nam mô a di ya ma lo yên đế tăng bạn đà ya ta ma ha tăng điện đô mang đà ra bạn đà ya ta ma ha tăng điện đô mang đà ra bạn đà ya ta ma ha tăng điện đô mang đà ra bạn đà ya ta ma ha nam mô đại bi hội tăng văn vô tăng nam mô đại bi hội tăng đại bi hội từng quần bồ tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đạt la ni nam mô thì ya ma lo yến đế tăng phật ra lăng đà bà nam mô na ra cận trì hay trì ma ha bang đa sa mê tăng bà ha tha đạo vô bà nga thầy dần tấn ma tấn đa na ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện đa hằng nga ma lo e lo ca đế ca na đế di hay trì ma ha bồ đề tất đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đà dần công lo công lo yến quân lo lo lo lo ba sa ya đế ma ha bà sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni tăng phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra môn đế lệ hay di hay tấn na tăng na ra sam phở ra sa ra ma sa pha sa ma ra sa ya hồ lô hồ lô ma ra hồ lô hồ lô e đề ta na na ra tăng đề tăng đề tổ đô đô mô đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đề rì dạ na ra cần trì rì trì sanh ni na ma dạ ma na ta ma ha tất đà dạ ta ma ha ma ha tăng đà dạ ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra dạ ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ba ha tăng đà tăng a mô khê dạ ta ba ha ta ba ma ha tăng đà dạ ta ma ha giả kiến ra tăng đà dạ ta ma ha ma đà ma yên tăng đà dạ ta ma ha na ra cần trì bằng đà ra dạ ta ma ha ma bà lợi tăng yết ra dạ ta ma ha nam mô ấn ra năng na na ra ya ya nam mô a di ya ba lo yên đế tướng bạc đa ya ta ma hang tăng điện đô bạc đa ra bạc đa ya ta ma hang tăng điện đô bạc đa ra bạc đa ya ta ma hang tăng điện đô bạc đa ra bạc đa ya ta ma hang nam mô đại bi ôi tướng quan vô tát nam mô đại bi ôi tướng quan vô tát nam mô đại bi ôi tướng quan vô tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra năng na na ra ya ya nam mô a di ya ma điện năng a ma lo e lo ca đế ca na đế di e rì ma ha bồ đề tất đọ tăng ma tăng ma ma ra ma ra ma e ma e rì đà dừng công lo công lo yến quân lo lo lo lo ba sa ya đế ma ha ba sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni tăng bằng ra ya ya ra ya ra ma ma bằng ma ra một đế lệ he di he tăng na tăng na ra sam phật ra sa la ma sa ma sa ma ra sa ya hồ lo hồ lo ma ya di đề rì ya na tăng đà ya ta ma ha ya kiến ra tăng đà ya ta ma ha ma đà ma yên tăng đà ya ta ma ha na ra cận trì văn đà ra ya ta ma ha ma bà lợi tăng yên ra ya ta ma ha nam mô ấn ra tăng đà ra ra ya ya nam mô a di ya bà lo yên đa tăng bạn đà ya ta ma ha tăng điện đô mang đa ra bạn đà ya ta ma ha tăng điện đô mang đa ra bạn đà ya ta ma ha tăng điện đô mang đa ra bạn đà ya ta ma ha nam mô đại bi hội tăng văn vô tăng nam mô đại bi hội tăng văn vô tăng nam mô đại bi hội tăng mừng bồ tát thiên tu thiên nhân vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng đà đà đà ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bát đa ya bồ đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha kha lo ni ca ya hăng tăng bằng ra bằng ya số năng đa năng thọ nam mô tăng kiên lần đó hi mong a trì ya ma lo yến đế tăng phật ra tăng đà ma nam mô na ra con trì hay trì ma ha đa sa mê năng ma tha đầu vô bằng a thầy dần nắng ma nắng đa na ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện na a ma lo e lo ca đế ca na đế di e rì ma ha bồ đề tất đà tăng ma tăng ma ma ra ma ra ma e ma e di đà dần công lô công lô yến quân đồ lô đồ lô ba sa ya đế ma ha ba sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni năng phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra một đế lệ he di he tăng na tăng na ra sam phật ra sa la ma sam phật sam phật ra sa ya hồ lô hồ lô ma ra hồ ya di đề rì ya na ra cần trì đề rì sắn ni na ma ya ma na ta ma ha tất đà ya ta ma ha ma ha tăng đà ya ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng ha một khe ya ta ma ha ta ma ma ha tăng đà ya ta ma ha ya kiến ra tăng đà ya ta ma ha ma đà ma yên tăng đà ya ta ma ha na ra cần trì văn đà ra ya ta ma ha ma bà lại tăng yên ra ya ta ma ha nam mô tấn ra năng na na ra ya ya nam mô a di ya ba lo yên đế tấn bạc ra ya ta ma hang tăng điện đô mang na ra bạc đà ya ta ma hang tăng điện đô mang na ra bạc đà ya ta ma hang tăng điện đô mang na ra bạc đà ya ta ma hang nam mô đại bi ôi tân quan vô tăng nam mô đại bi ôi tân quan vô tăng nam mô đại bi ôi tân quan vô tăng thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra năng na ra ra ya ya nam mô a di ya ba lo yên đế tấn bạc ra ya mô bằng nga thầy dần tấn ma tấn na na ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện đa ấn ma lo e lô ca đế ca na đế di e rì ma ha bồ đề tất đà tấn ma tấn ma ma ra ma ra ma e ma e rì đà dần công lo công lo yến quân lo lo lo lo ba sa ya đế ma ha ba sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni tấn phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra một đế lệ he di he tấn na tấn na ra sam phật ra sa ra ma sam phật sam phật ra ya Yeah. và ma ha tăng đà ya ta ma ha giá kiến ra tăng đà ya ta ma ha ma đà ma yên tăng đà ya ta ma ha na ra cận trì văn đà ra ya ta ma ha ma bà lợi tăng yết ra ya ta ma ha nam mô ấn ra tăng đà ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo yên đế tăng văn đà ya ta ma ha tăng điện đô mang đà ra văn đà ya ta ma ha tăng điện đô mang đà ra văn đà ya ta ma ha tăng điện đô mang đà ra văn đà ya ta ma ha nam mô đại bi hội tăng văn bồ tăng nam mô đại bi hội tăng văn bồ tăng nam mô đại đại bi hồi từng quần bồ tát thiên tu thiên gia vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng đà đà đà dạ dạ nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bát đa gia bồ đề tăng đà ma gia ma ha tăng đà ma gia ma ha kha lô ni ca gia hăng tăng bằng ra bằng dạ số năng đà đăng thọ nam mô tăng kiên lần nói hi mong a trì gia ma lo yến đế tăng phật ra lăng đà bà nam mô na ra còn trì hay trì ma ha băng đa sa ma bằng vâng thầy dần tấn ma tấn đa na ma bà đà ma phần đằng đầu đáng điện ta ấn a ma lo e lo ca đế ca na đế di e rì ma ha bồ đề tất đọa tấn ba tấn ma ma ra ma ra ma e ma e rì đà dần công lo công lo yến quân lo lo lo lo ba sa ya đế ma ha ba sa ya đế đà ra ha nam ma ha tất đà dạ na ma ha ma ha năng đà dạ na ma ha năng đà vô nghe năng bằng ra dạ na ma ha na ra cẩn trì nam ma ha ma ra na ra nam ma ha năng đà năng ha mô khê ya na ma ha ba ma ha tăng đà dạ na ma ha giải kiến ra tăng đà dạ na ma ha ma đà ma yên tăng đà dạ nam ma ha na ra cẩn trì bằng đà ra dạ na ma ha ma bà lại tăng yên ra dạ na ma ha nam mô ấn ra năng đà ra ra dạ già nam mô a di đà ma lo yên đây tăng bà ra dạ na ma ha tăng điện đô no mang na na mang đà già ta bà hán tăng điên no mang na na mang đà già ta bà hán tăng điên no mang na na mang đà già ta bà